Vâng, mời các bạn đến với chương trình Cắt lá tỉa cành. Um, phân khoảng ánh sáng cho buổi diễn tại thời điểm của ngày hôm nay, ngày âm lịch là ngày 12 tháng uh, Chạp năm 2021 ờ, và ngày dương lịch là ngày um, 10, 13... 14, 14. 14 tháng 1 năm 2022 Và trên vườn bưởi của công ty trách nhiệm hạn Tân Phát Bắc Giang là có tổng số là 370 cây Và hiện nay là công nhân đang cắt lá tỉa cành ở ờ, đây thì um, uh, chúng tôi đã nhận được một số các bạn hỏi rằng tại thời điểm này um, với cái hoa bưởi diễn mà nó như thế này thì uh, có nên cắt bỏ hay là để vâng uh, thưa um, ông Phi Hùng ông có thể trả lời uh, vâng. khán giả cái câu hỏi này à, kính thưa quý vị khán giả À, theo kinh nghiệm bưởi diễn ấy, thì nó rơi vào đầu hoặc là giữa tháng tháng 11 này thì nó chuẩn bị đón sang cái một cái cái năm mới là lập xuân chắc là khoảng năm nay mùng 4 Tết là lập xuân thì trong khoảng nửa tháng đến một tháng thì nếu một số cây nó ra đâm chồi nảy lộc và nó ra hoa như thế này thì ta nên để rồi nhé như thế này là nên để này. Vâng, à, nên để này rồi và Đấy. đây cả toàn bộ một cây bưởi à, đang cải tạo như này cắt đi cho nó sạch thì nó có một số chùm hoa như này chúng ta cũng nên để không nên cắt đi làm gì cả vâng. bởi vì một số quả này nó nó sẽ đậu và đậu vào cái tầm này thì nó chỉ uh, sớm hơn so với thời vụ lửa tháng đến một tháng thì không làm sao cả càng tốt vâng. vâng. đấy không làm sao cả đây là các tỉa hết các cành sâu cành tăm vâng. um, với những cái cành sinh sản ấy mà là cái cảnh mà mang quả là cành mang quả mà ừ. có chỗ những ba bốn cành liên tục thì uh, kỹ thuật mình tỉa như thế nào thì à, ông thì có thể giới thiệu bởi vì các bà con không biết là trong những cành sinh sản ấy thì cành nào nên để cành nào bỏ đây mình ra đến với cái, cái chỗ mà nó nhiều cành sinh sản này. Đây cành sinh sản đây. Vâng. Ví dụ cành sinh sản này thì Chỗ này ta... nó là bốn cành sinh sản này, vâng. 5 cành. Vâng. 5 cành trên một cái cái cái Đúng rồi. Cái bé này. Ta nên chọn cành. những cành đẹp. Còn đấy, cành ví dụ tăm, như là cái cành tăm này. Cành tăm bẻ bỏ đấy, đi. Cành tăm đấy thì bỏ đi. Đấy. đấy. Ta nên chọn bởi vì tất cả đây nếu mà có lở hoa nó cũng không đậu được hết đâu, mà nó à. dồn dinh dưỡng. Vâng. Ta nên chọn một số cành thôi. Cành. Vâng. Cắt tỉa bớt đi. Đấy. Đấy, đấy là... thì thấy thoáng đẹp hơn không? Vâng. Đấy đấy, đấy. này là những nữa chỗ này nó lại nảy mầm nảy mầm chồi và nó nó lại sinh ra để cành năm sau có hoa quả và những vâng. cái cành này nó sẽ sẽ sẽ sẽ ra hoa và chúng ta để một cành này tầm độ khoảng 2 đến 3 quả là nhiều bởi vì cả cái cành này mà năm sáu quả nó sẽ gãy cành nó sẽ gãy đúng không đấy, vâng. đấy. Nó cắt sẽ... bớt các cái cành cành tăm những cái cành tăm cành sinh sản nhưng mà nó là cành tăm không, bé cành tăm ở trong thân không được vâng. phép để cành vâng. tăm trong thân không thể để đầu, để đầu cành thôi vâng. để diễn để đầu cành thì nó nó sẽ ra đầu cành nó mới ngọt quả được vâng. trong thân thì thì thì, thì uh, nên cắt bớt đi vâng. nên để. và những cái cành khô cành các bạn khô. À, cành khô cành sâu các bạn cũng vâng, nên cành khô, cành nên cắt đi. bỏ đi nhá đấy những cái đấy cũng nên cắt bỏ đi đây, các cái đấy. cành này cành tăm ở trong tăm, tăm nhỏ ở trong thân thì cũng nên đây là sâu bệnh đây này nấm đâu ạ à, đâu ạ à? đó à, chị quay kỹ từ từ đây đây đây, từ đây. nấm dẹp kim này à đây vâng đấy. đây cái lấm dẹp kim này dẹp kim đấy, thì là mình cũng nên cắt đi đấy mình không nên để để nó sẽ lây lan đang chuẩn bị phun thuốc cắt vâng. sạch hết đi cho cây một cây nó có một cái sức sống mới vâng đấy, đấy. không nên để không nên để rậm rạp quá vâng bưởi diễn là phải để thoáng một tí vâng với cái cây bưởi ờ, nhỏ như này thôi nhưng mà cũng đủ 65 tuổi rồi đấy các bạn ạ thì cái ờ, cây ờ, này, cây này là do là cây cái vườn này là bỏ hoang không chăm được cây này năm nay sẽ Nên... để được khoảng 3 đến 50 quả thôi bởi vì ờ, còn cây tán đây vâng. Kim này chị này. Thì đấy ít thôi phải không ạ? nhìn thấy này. À đây đây, đây mọi người đây. nhìn thấy. Đấy. Đây là cái nấm để nấm dẹp kim. dẹp kim các bạn à, nhé, vâng, nó trắng à. như thế này này. Đấy, đấy nó trắng như thế thì chúng ta cũng nên cắt bỏ đi. Và thời điểm này Đây vâng, gì? Vâng, à. đúng rồi. Thời điểm này sau khi mà cắt, um, cắt cành, tỉa, cành tỉa tán thì à, tí nữa là chúng ta sẽ đến với cái phần phun thuốc. Đúng rồi. Đấy. Làm sạch năm, năm nay là cái vườn bưởi này sẽ là là để cho bà con chiêm ngưỡng luôn từ đầu đến lúc mà thu hoạch mà mà bắt đầu cắt tỉa cành đến lúc thu hoạch. Cái có từng cái giai đoạn để bà con uh, giao lưu học hỏi kinh nghiệm của những người uh, trồng bưởi diễn tại đất diễn vâng. uh, đã làm cho đang làm cho công ty uh, phân bón Bắc Giang uh, ờ, Sinic ấy. Vâng, cái món phân ờ, bón Sinic Tân Phát Bắc Giang. Thì mọi người chú vâng. ý để ý video từng giai đoạn một chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể từng bước một. Vâng. Cắt tỉa cành rồi chăm bón ra làm sao. Phun thuốc vâng, thế nào? phun thuốc, phun thuốc thì phun thuốc, phun thuốc vào vào thời điểm nào? Vâng. À, vâng thưa các bạn là đây là nghệ chính là nghệ sĩ Phi Hùng. Ôi, một lúc, uh... lúc này không phải là nghệ sĩ nữa rồi. Vâng. Lúc này là nghệ nhân. Lúc này là Lúc này là nghệ nhân ạ. lúc <laughs> này nghệ nhân cắt tỉa anh uh, kỹ thuật trồng bưởi thôi. À, nghệ nhân cắt tỉa bưởi. À, nhưng mà ngoài một cái danh hiệu nghệ nhân ra thì uh, ông Phi Hùng còn là nghệ sĩ đánh đàn bầu rất giỏi các bạn ạ. Mà các bạn đã có uh, đã từng được nghe những cái bản nhạc ông uh, Phi Hùng biểu diễn uh, rất là xuất sắc. Và bưởi của um, Phi Hùng thì rất là ngon. Ờ, chất lượng cao và giá thì ngất ngưởng luôn nhưng mà không có bưởi để bán các bạn ạ. Đấy, ông Phi Hùng có thể ông uh, um, giới thiệu uh, cho các bạn uh, à, vâng thưa ông Hùng là với những cái lọc như thế này với những cái lọc mà đây bà con sẽ hỏi rằng cái lọc này thì là lọc bánh tẻ rồi gần là bánh vâng, tẻ rồi còn đây là lọc lon thì mình nên để cái lào và nên bỏ cái lào ạ cắt này đi vâng lọc lon tơ thì bỏ đúng không ạ để rau dầu dinh dưỡng nó chuẩn bị lon lục mà. vâng đấy những cái lon này các bạn cũng nên bỏ này ờ. để cho nó không bị thu hút dinh dưỡng vào đây đấy thế còn những cái cành bánh đẻ ra thì mình mình cắt nên để đọt này là cắt hết ở trong thân rồi. vâng đấy cho nó quang tán đi vâng đây đây những cành này bà con phải cắt đi cành đọt này. Đình, cành đọt này các bạn này là phải cắt hết này à. đấy cành này là cành ba cạnh cành ba cạnh là nó sẽ không mang quả. Ừ. Nên là, là nó là chính là cái lộc đông đó. Vâng, nó cũng là vâng là chính là cái lộc đông. Lộc đông đó, Cho nên là chúng ta bỏ. Đây những cái lộc non tơ bé con như thế này các bạn cũng bỏ. Đúng rồi. Đây cái này cũng phải bỏ nhá. Đấy. Nhưng mà cái lụ này thì chúng ta lại để được. Ừ. Vì cái lụ này là bắt đầu là mùa xuân đến nơi rồi. Vâng. Chuẩn bị hội đấy là nó. Lụ này là chúng ta lên để. Đấy cây bưởi này cho nó đẹp mỹ mãn luôn. Vâng, hiện tại thì cây bưởi này cũng rất là đang đang xấu các bạn ạ. Đấy thì um, bởi vì là vườn này là bỏ hoang cho nên là nó nó Chưa có người nó bị sâu bệnh à? nhiều và cái lá của nó rụng sơ xác hết cây thì chúng tôi sẽ phục hồi từ một cái vườn bưởi xấu vườn bưởi uh, hoang để tạo cải tạo bằng phân bón silic tân phát bắc giang và bằng những kỹ thuật điêu luyện của các nghệ nhân à, cắt lá tỉa cành cho bưởi để phục hồi cái vườn bưởi này cho nó xinh đẹp và nó sẽ sai hoa đậu quả và các bạn à, nhớ là theo dõi từng phần khi chúng tôi đăng vào mỗi một dịp làm những clip để các bạn thấy này à, ờ, với cái phân bón silicon Bắc, Bắc Giang với những cái công nghệ kỹ thuật tỉa cành tạo tán thì sẽ tạo ra một cái vườn bưởi đúng như là mong đợi của mình. Ừ, đây chị tân quay cái, cái cảnh này. Rất nhiều à. nhà vườn nó có cái chùm như thế này. Đây, à, có vâng. chùm lá như thế này. Đây nhá. lên để cành nào và lên để không để cành nào thì em sẽ hướng dẫn cụ thể. Đúng rồi. Đấy. Có rất nhiều cành. Vâng, đây, đây, đây ví dụ đây là cành một này cây nó. lộc lộc nó rất là nhiều. Vâng. Và là à. một cây dạng như kiểu bưởi tơ đấy đấy thì nên đấy. cắt tỉa thế nào vâng. thứ nhất là bà con phải lên để để ý này bưởi thì nó ra cành na vâng na thì ăn cành bồng vậy vâng. thì cho những cành đọt như thế này lá này. nó sẽ, sẽ bị xoăn thì mặc ta... dù nó rất là mập mình bỏ đi đây đưa, đưa, đưa. Đây. đây các bạn bỏ này đi. cành này này đấy nó bị xoăn này à. và ở đây là nó và đây còn nhiều. lại những cành na xung quanh nhưng vâng. mà ta không lên để năm tán mà chỉ để khoảng 3 tán thôi, 3 dạ, cành thôi chỗ này nó nó có mấy cành sinh sáu cành sinh sản vâng, luôn vâng, vâng. thì mình sẽ cắt Không, bớt đây đây để các cái cành cành dưới gầm như này vâng đi này. cắt đi đấy. vâng nó chui có hiện tượng chui xuống dưới đất à cắt đi đấy. để cành na ra để nó đón ánh nắng mặt trời để những cành na những này cái thôi. này cái này nó sẽ ra quả đây, đây các, các đồng chí cành nhỏ nhỏ này chuẩn bị ra quả ra hoa quả vâng. đấy. những cái mắt ngủ của nó đúng đây rồi, là sau này nó sẽ ra, ra quả. quả từ đây các bạn và ra quả đây thì đấy. thì nó sẽ rủ xuống và nó sau này quả nó rủ xuống và cái cành này nó sẽ che nắng Vâng. Đấy. Thì để ba ba cành như thế này thôi. Vâng. Không nên để 5 6 cành mà nó, nó tốt quá nó không tốt. Vâng. Nó cũng chả có quả đâu. Vâng. Đấy, cắt bớt đi. Đấy. Chúng chúng ta lên ờ, tỉa bớt những tỉa bớt đi nó xấu, thoáng, vừa thoáng và ít vâng. nữa có quả. Chỉ có mỗi cành chỉ để hai đến ba quả. Đây, hai cành tam giác này thì mình cũng nên bỏ đi này. Đúng rồi. Đây, cắt hẳn ra đi luôn. Vâng, Đấy. Đấy. để thoáng như thế này. Vâng, đây Đấy, cũng để một cái cành tam giác này nữa. Đúng rồi, ok, không không sao. Đấy. Vâng. Chỉ để như này thì nó sẽ quả nó sẽ ở đây nó rủ vâng, xuống nó rủ cái này, xuống. Thì cái này nó, sẽ che vâng. nó sẽ che chắn đây những vâng. cái có những cái dẹp kim đấy thì phun phun thuốc là hết thôi vâng đấy để đây, vâng. cái cây bưởi này cây bưởi này đang rất là xấu thì phi vâng. hùng hôm nay sẽ cải tạo lại cả vậy? cái toàn vườn này vâng. cùng tất cả anh em chị em ở đây à, cải tạo lại một cái vườn này để làm vườn bưởi diễn sinh thái sinh thái thật là đẹp thật là chuẩn của vâng. công ty phân bón bắc giang đấy. đấy như cành khô này nên bón. đúng rồi năm sau thôi mọi người sẽ chứng kiến cái vườn bưởi này là nó sẽ khác cuối năm thôi cuối năm thôi cuối năm thôi năm vâng. vâng. nó sẽ khác rất là nhiều vâng. so với cái lúc bắt đầu là các bạn ờ, nhớ đón xem những à, từng, từng, video ờ, tiếp theo theo từng giai đoạn từng giai đoạn của vâng. cái vườn này và chúng tôi đã có những cái clip là từ một vườn bưởi hoang cỏ mọc trùm à, tán cây sau đó thì làm cỏ như thế nào rồi thì các lát tỉa cành làm sao để cho cái vườn bưởi này nó, nó, nó tới đây là nó sẽ tiếp vào sao xinh đẹp xinh đẹp sai qua đậu quả và nó sẽ giới hạn một vụ bội thu đấy rất nhiều nhà vườn cũng có ừ. các cái cảnh à, bưởi nó như thế này vâng. thì đây làm thế nào đấy, phải cắt tỉa thoáng đi vâng. chăm bón vào bắt đầu lộc lên nó mới đẹp vâng. à. nhiều gia đình không biết là cứ cành đáng để thì lại họ không biết thì thì phải biết thì lại cành ờ, lại cắt mà, mà cành để... cành đáng đẻ thì lại không đẻ cành Đấy, đáng cắt thì không cắt Đấy, ờ, nhìn là... cây bưởi nó thoáng hẳn và ờ, hứa hẹn là nó sẽ ra lộc ra lộc đẹp ngay vâng. Đấy. Chỉ trong một năm nay thôi cây này tán cực đẹp luôn đấy